Alo, vâng xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến toàn thể quý anh chị em cũng như là toàn thể các bạn nhé. Và xin được hân hoan chào đón toàn thể anh em cũng như là toàn thể các bạn đã một lần nữa quay trở lại với kênh soi cầu sổ số miền Bắc Hoàng Nam của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Hiện tại thì đồng hồ đã điểm sang đó là 18 giờ 35 phút rồi, buổi chiều tối chủ nhật ngày 23 tháng 4 đúng không ạ? Thì chúng ta lại cùng nhau quay trở lại đây để tham khảo cầu kèo chốt số những cái đường cầu và dự đoán cho ngày mai, ngày 24 tháng 4 nhé, ngày đầu tháng thì ngày đầu tháng chúng ta sẽ cùng nhau hy vọng rằng chúng ta sẽ có thật nhiều những cái chiến thắng, thật nhiều những cái niềm vui để tiếp đó chúng ta có thể lấy cái đà chiến thắng cho những ngày tiếp theo anh em nhé. Tất nhiên rồi, khi anh em đã tham gia những cái đường cầu cũng như là tham gia những con số thì chúng ta đều hy vọng rằng là chúng ta sẽ phải có những chiến thắng đúng không ạ? Thì à, chúng tôi cũng vậy, sẽ luôn luôn hy vọng và tạo điều kiện giúp đỡ cho tất cả anh em bằng những cái đường cầu tốt nhất cũng như là những con số tốt nhất để cho tất cả anh em có thể là có được cái đồng vốn thứ nhất là để chúng ta có thể là có cái vốn chơi cho những ngày tiếp theo này và thứ hai nữa là để chúng ta có cái khoản kinh phí để chúng ta phụ giúp gia đình trong những cái công việc thường ngày đúng không ạ thì ở trên video là đường cầu tham khảo mình đã chốt cho tất cả anh em ở trên à, video ngày 23 à, tháng 4 đó là chốt tham khảo bao lô cũng như là chốt lô khung cho hai ngày ngày 23 và ngày 24 đúng không ạ lúc khung của ngày 22 và ngày 23 chúng ta còn một cặp đó là 0220 thì ngày hôm nay chúng ta đã không thành công này. Chưa dạ, Ngày 23 và ngày 24 thì à, chúng ta cũng đã không thành công rồi cho cặp 6886. Và như vậy là chúng ta chỉ còn duy nhất đó là cặp 6886 cho ngày 24 thôi anh em nhé. Duy nhất là cặp 6886 cho ngày 24 thôi. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ không làm video bằng điện thoại cho tất cả anh em nữa mà chúng tôi sẽ làm video bằng à, máy tính cho tất cả anh em để cho anh em có thể dễ nhìn hơn và nhìn rõ hơn những con số mà chúng tôi chốt bởi vì là bằng điện thoại thì thực tế là nhiều khi là nó rất là mờ cho nên anh em nhìn không rõ nên là chúng tôi đã quyết định chọn cho tất cả anh em những con số ở trên à, video và làm bằng máy tính cho tất cả anh em để anh em có thể là có những cái hình ảnh sắc nét hơn để cho anh em có thể tham khảo được tốt nhất. Như vậy là chúng ta tạm thời tạm thời bỏ qua cái kết quả của ngày 23 đi đúng không anh em? và chúng ta sẽ cùng nhau tiến tới và phát triển hơn nữa cho ngày mai và dường như là chúng tôi sẽ làm lại quay lại từ đầu và làm lại từ đầu cho tất cả anh em được chưa chúng tôi sẽ làm lại từ đầu cho tất cả anh em đây là cái kết quả kết quả của ngày 23 tháng 4 cũng đã trả thưởng xong rồi đây ngày hôm nay đặc biệt với 79 đúng không ạ bội số là 71679 71679 anh em nhé lưu ý ba càng ngày hôm nay là càng 6 Tâm càng 6 đề chạm 7 chạm 9 đúng không ạ? Đề chạm 7 chạm 9. Như vậy là ngày mai riêng chúng tôi sẽ tham khảo cho anh em thêm cái dàn đề nữa và chắc chắn là chúng tôi đã có cái dàn đề đấy cho tất cả anh em rồi. Còn về lô tô về lô tô thì ngày hôm nay anh em có thể thấy đúng không ạ? Tất cả các đầu số đều ra rồi. Đây. Rực rỡ nhất là ngày hôm nay có con đầu 3 bao gồm năm chú lô tô gồm 31, 35, 37, 38, 39 đúng không anh em? Ngoài ra thì có đồ 1 nổ 3 nhảy này, 14, 15, 16, đồ 5 nổ có 51 2 nhảy đồ 6 nổ nổ 61, 62, 63, đồ 8 nổ 82, 88 2 nhảy đồ 9 nổ 92, 95, 96. Còn lại thì à, chỉ có duy nhất đồ không nổ một nhảy thôi. Đồ 2 nổ 5558, đồ 4 nổ 4248, đồ 7 nổ 76 và con 79 đúng không ạ? Như vậy là chúng tôi nhận xét nhé, theo cái đội ngũ kênh của chúng tôi, nhận xét cái kết quả ngày hôm nay thì ra như thế này tương đối là ổn rồi. Được chưa? Tương đối là ổn, nó đang có sự cái đồng đều rất là đẹp ngày hôm nay. Và kết quả như thế này cũng đã đủ để cho tất cả anh em có những chiến thắng rồi. Mình nghĩ là như vậy, bởi vì là nó ra rất là đều mà. Cho nên cái tỷ lệ chiến thắng sẽ chia đều cho tất cả anh em. Và chúng ta sẽ hy vọng nhé chúng ta sẽ cùng nhau hy vọng bước sang ngày mai này, ngày mai ngày à, đầu tuần ngày 23 tháng 4 thì chúng ta sẽ có những chiến thắng và chúng ta sẽ mang về thật nhiều những cái niềm vui và đặc biệt là sẽ rực rỡ cho ngày mai. Về riêng ngày mai thì à, chúng tôi có một cặp số cho ngày 24 và ngày 25 thì cũng rất là đẹp cho tất cả anh em tham khảo và chúng tôi sẽ quyết định nuôi khung cho tất cả anh em hai ngày và bên mình là lưu khung Hoàng Nam thì mình sẽ chốt cho anh em khung hai ngày ngày 24 và hai ngày 25 được chưa ngày 24 và ngày 25 thì mình sẽ bắt và tham khảo cho anh em cặp song thủ 19 và 91 nhé cặp song thủ 19 91 này anh em sẽ nuôi khung trong ngày cho mình hai ngày đó là ngày 24 và ngày 25 được chưa ngày 24 và ngày 25 chúng ta sẽ bắt đầu cặp này cho ngày mai ngày đầu tuần đó là cặp 1991 anh em nhé và tất nhiên rằng là chúng ta sẽ cùng hy vọng và chờ đón rằng cặp 1991 sẽ nổ ngày đầu tiên cho tất cả anh em. Được chưa? Sẽ nổ đầu tiên cho tất cả anh em. Và tất nhiên là anh em lưu ý nhé, đây là con số tham khảo. Chốt số tham khảo và chúng tôi đi theo đường cầu tham khảo. Số trên này không phải số để anh em chơi to quất lớn nhé. Anh em lưu ý như vậy. Số trên này là anh em để chơi trà đá bia hơi thôi được chặn anh em không nên chơi to quất lớn còn anh em có nhu cầu tham gia cái đường cầu kín của chúng tôi thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua đường Zalo nhé còn ở trên đường cầu Zalo ngày hôm nay thì bên mình chốt cho tất cả anh em những con số này đây là kết quả Zalo ngày hôm nay này đây nhưng mình có thể cho anh em à, xem kết quả Zalo ngày hôm nay mình chốt thì à, thực tế là một cái kết quả nó rất là đẹp anh em ạ đây đây là cái kết quả trên Zalo ngày hôm nay mình chốt cho tất cả anh em nhé mình chốt đó là bạch thủ 62 xiên đá 2 đó là 62 và 76 được chưa chốt số miền Bắc ngày 23 tháng 4 vào lúc 16 giờ 59 phút như vậy là con 62 của chúng ta ở vị trí nào ạ đó là vị trí giải 4.3 được chưa ngay vị trí giải 4.3 đã nổ cho anh em đó là con bạch thủ 62 và như vậy còn con 76 nữa ở đâu ạ con 76 của chúng ta ở vị trí là giải 3.1 anh em nhé ở vị trí giải 3.1 đã nổ cho anh em 76 và điều đó đồng nghĩa việc chúng ta đã hoàn thành với con bạch thủ 62 và xiên hai đó là con 62 76. Dạ. Đấy, rất là tuyệt vời đúng không anh em? Có một số bạn vào ngày đầu thì mình sẽ chốt phí sau bởi vì là nổ, và này có bảo nổ thì em phải lục luôn cho anh này. Đấy, đấy là kết quả ngày hôm nay. Ngoài bạn là Huy Hoàng Gia thì chúng ta có một số bạn nữa như là bạn Tuấn Phong ngày hôm nay cũng vào đường cầu miền Bắc của bên mình và mình cũng đã chốt cho bạn với là bạch thủ 62 Xiên 2 đó là 6276 vào lúc 16 giờ 58 phút đúng không ạ 16 giờ 58 phút này rất là nhiều anh em ạ rất là nhiều anh em vào số bên mình ngày hôm nay vì bên Tuấn Phong số ngoài bạn Tuấn Phong số thì bạn Tuấn Anh ngày hôm nay cũng là vào được từ miền Bắc bên mình này đấy bạch thủ vẫn là bạch thủ 62 chiên đá 2 6276 mình chốt ngày hôm nay có chốt cặp chiên cho tất cả anh em vào lúc 16 giờ 59 phút ok anh nhé đấy ok chưa rất là tuyệt vời đúng không đây ngoài bạn Tuấn Phong số thì bạn Phát Lộc ngày nay cũng là miền Bắc này đấy tất cả anh em rất là nhiều anh em đấy bạch thủ 62 sinh ra hai vẫn là 76 và 62 vào lúc 16 giờ 58 phút ngày 23 tháng 4 rất là tuyệt vời kết quả đây rất là rõ ràng cho tất cả anh em rồi vì thế cho nên là anh em mà có nhu cầu mà tham gia những đầu cầu kín bên mình tham gia những nhóm kín bên mình thì anh em liên hệ trực tiếp qua số Zalo phía cuối cái màn hình này để bên mình chốt số và mang tới cho tất cả anh em những cái chiến thắng trong ngày mai nhé được chưa rồi còn đây là kết quả tham khảo cho ngày 24 25 anh em có nhu cầu thì à, anh em đánh và không có nhu cầu anh em thì mức tham khảo nhé được chưa ok cuối video xin cảm ơn tất cả anh em đã bớt chút thời gian lắng nghe cũng như tham khảo được cầu của chúng tôi xin chúc cho tất cả anh em thật nhiều những niềm vui thật nhiều những cái thành công trong cuộc sống và đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình anh em nhé. Xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai.